nhà có Covid virus này chúng ta ở nhà suốt Nhưng đủ lâu để cho chúng ta chống dịch Thì thôi ta về xin nồi thật Sao bỗng nhiên tim bị ngất Nên phải xem bộ phim thấy vui sướng thật Hình như chương rang cần mới anh ơi Mình mua chút bắp rang bớ ăn chơi tình yêu thì không cần cớ mà chỉ có cần mỗi cậu cơ Bạn dù đi ba tối nay rồi gặp niềm vô quý ô mày có nhớ tôi rồi mình đành chia tay đám bạn tội ở nhà mình đi tôi em ơi đưa cô quy đi lúc đi hết mình lúc về dưỡng tình hết mình Trời ơi, thức ăn hết sạch bạch Em bực ngay giao hàng găm Mời đặt xong tự nhiên shipper có mặt Đồ ăn phải giao có khoảng cách Hai mét xa với thực khách An toàn cho cả hai vẫn ngon nóng giòn Người ta thấy nhau buồn bán online của chúng tiên sống lại ra giúp đỡ mọi người yêu mến cùng giúp nhau thì rất là đáng để yêu dốt sạch đơn người nào xui xui tới sinh nhật một mình chơi luôn happy birthday tu mì đành gạt đau thương chớ gan lì ở nhà What? tivi đường ra ngoài phố bán bia ngó liền rửa tay thật kỹ thường xuyên khẩu trang nội sạch có liền đeo nhau chớ là cà chỉ cần ngồi yên đã có thể giúp nước nhà thằng nào ngủ đê biến về nhà bọn mình ngồi yên đi nha cho đưa cô vi đi lúc vi đến chào chúng mình ở nhà tay ép hồn Ép hồn Yeah Yeah Ruby hello Miss tay ép hồn Adapt mm. and overcome Ruby đến chào chung mình không oh nhà oh trunk. could know me well enough Bye. keep